Giang thì hôm nay Sơn với Giang thì quay trở lại Hà Giang để thăm các hoàn cảnh và thăm uh, gia đình của cháu à, kênh Thỏ Chứ thì quý quý mời quý vị theo dõi cuộc sống sinh hoạt của bà con ở trên vùng cao này như thế nào nhé thì là chú ơi ừ. con gái đó ờ. con gái ở bên kia rồi ừ. đấy ừ đây là bạn à, thọ chứ, chủ kênh thọ chứ, à đấy. hôm nay thì chú cũng nên à, thăm gia đình cháu và bố mẹ cháu vâng ngồi vâng. ngồi đây bạn, ờ, cháu nhé vâng. ừ, cháu xin nhé, ừ. cháu, cháu. Vâng. ngồi đấy chú, ngồi đấy ngồi đấy là dạ thoáng đấy vâng ngồi đấy chú ừ ồ nhiều bằng khen thế vâng cái chân là của bố cháu ừ bố cháu đúng không ừ. rất nhiều bằng khen bố cháu bây giờ vẫn làm được thôi nhỉ vâng vẫn làm được ừ. chứ ban thường với mông này là cái nó cái lông gà nó khác không có nó nhiều tức là nhiều mỗi người mỗi dòng, dòng họ là khác nhau như nào mỗi mỗi họ là nó có khác là họ họ lông nó khác còn là nhiều mỗi họ là nhiều lông hay là như nào dạ. lông gà nó nhiều khác khác nhau hay như nào mỗi họ nó khác có hộ thì nó không có lông à họ cháu thì có ba ba chùm thế này như ba ba chùm trong trong chùm này nó cũng nó nó, nó có phần thể hiện là nhiều nhiều cái lông trong đấy không hay là có có còn lông lông là cổ và hai lông à, cánh nó, nó có số lượng cái không? nó quy định là bao nhiêu cái trong một không không không, không. quy định thế à. không quy định là có một chùm là được ừ, chùm vâng người người mông là có ba ba chùm nhỉ ba chùm ừ. cũng theo hỏi có họ thì nó không có mà có họ thì nó năm sáu chục cũng có thế thì những ngày lễ tết thì mình có thắp hương đấy không có mà tết thì, nếu thắp hương thì để vầy vầy cái bàn đây à vâng mình thắp ở dưới gần này ừ. <laughs> để cái bàn này lễ đúng không vâng thế bình thường đến giờ như người ở người kinh thì kia là rằm mùng một là họ sẽ thắp hương thì trên này người mông thì thì trường hợp nào thì thắp hương dạ ở những người mông này là những trường hợp nào thì thắp hương ăn thờ này ngày tết lễ là thấp hơn đúng không ừ, những ngày thường thì ờ, một một khó ba mươi thì một cũng khó một khó ba mươi cũng hoàn thành cũng khó ừ. Vâng. à thế là khi làm cái thắp hương thì mình để cái bàn đúng không đúng vâng, để cái bàn ừ. thì nó cũng về cơ bản nó không khác khác mấy nhỉ ừ. đúng rồi cái này cái này có ở không có để vẫn vẫn ở được ừ. nhưng mà sẽ hơi bị nóng không bởi vì cái máy máy tôm ở à, máy pro trên nhiều khi gió to thì cũng sợ nó bảy năm ấy <laughs> bay làm sao được bay pro làm sao được không vẫn thấy nguy hiểm hơn được à, trên trên đỉnh mà. Vâng, có lúc thì ờ, được đây đang ngủ nhưng mà gió thì cứ kiểu như là sắp bông máy đấy thế ừ. cũng rất nguy hiểm sợ nó đấy không may đấy làm như này nó sẽ thoáng vâng. nhưng mà không đun nấu là được rồi đun nấu ở ngoài đun nấu ở ngoài ừ. nhưng mà đun nấu Thế hai vợ chồng ở bên mấy đứa con đây đúng không? Vâng rồi. Đứa cậu này là cậu em à Được, ờ, em hay đi cùng uh, đó à, camera đi. vâng camera à, cũng người trên này à vâng cũng người à, được em trọ được nhờ đấy bây giờ mình bóc tách cái bếp ra thì luôn đâu nó sạch sẽ vâng. nhưng mà luôn trong nhà hỏng hết cái nhà vâng. đen đen cái nhà cháu là lương thực là để bên kia để để ở bên kia không này không để để á để để nhà nhà bên uh, chuẩn ở bên bên nhà bố đi à. ba đứa chứ ba đứa hai đứa ở bên trên trước về đây không ừ. còn thằng lớn đúng không vâng Có vâng. chưa thằng lớn à, rồi. đấy là con chưa <laughs> cháu xin xin chưa xin à ừ rồi xin <laughs> ừ đây là cháu phước còn một cháu là đi học cháu sang ừ có cháu khác đấy nhỉ hai cháu mà ừ, lớn à? đi học đúng không? Đứa lớn là đi học tiếng này học ở cô chưa chưa đi xã. Thế là bọn này là hộ khẩu là cái chuyển đây chưa? Vẫn được đây. Chuyển được về hay là mình không chuyển? Mình không chuyển. mai kia thích về nó về. Ừ. Nhưng mà về bà già thì về ai nuôi? Sau này cứ kiểu như thế, xong sau này lớn thì nó có thể lớn thì tự nó về đúng không vâng. bây giờ bà mai cái bà bà yếu thì bà cũng trả luôn được vâng. cứ để tự cái mai chuyện lớn tự nó về thích ở này nó ở vâng. con này thích ở thì vẫn vẫn ở nó mấy tuổi nó đi học chưa đi học nó học mẫu giáo mẫu giáo à, à. đi cả là lớp ba rồi ừ. Trường. thế là học bán chú luôn à bán chú luôn đi cuối tuần mới về à cuối tuần mới về ừ, ừ. được ở gần đây không Đấy, dạ. học gần đây học á được đi cái điểm chứa học rồi tích công phá rồi ừ. nghịch quá nhưng ừ. <laughs> nó cho nó nó gầy hơn trước trước nhỉ đúng không gầy ừ. trẻ con như này chả có gì chơi đúng không ừ. có thuốc men không cũng không có nhưng mà bây giờ nó mà bây giờ bảo nó có có vâng lời không? không mấy hôm nay nó còn bị coi lợn có giật đó vâng. thế thì có có thuốc không uống thuốc hay như nào cũng không có thuốc gì nó thì cũng thì lúc đấy là co giật đi lúc đấy cũng không có thế thì cẩn thận là lúc đó con giật là nó nó nó cắn người phải để ý vào nhưng mà sao không cho số kia khám lại mấy hôm nữa chắc đưa xuống sang kia à? đưa một thể nó vừa đồng kia đi sang đi sang đi sang đi ngộ sang đi bảo đi sang sang sang sang cháu đây là toàn là để lung tung cái sở xe của đi lại thế là bà thì mấy bạn bên dưới bà bà bà chồng bà chồng mà um, theo chú là nếu mà có điều kiện cho khám phá nhưng mà để để để nó nó nó nặng quá nó lớn ấy khi nó lớn ấy, thì cái bệnh này nó sẽ phát triển nặng lên ấy ừ. Vâng. chữa khó mấy hôm nữa ông bà chị đi chắc phải đưa xuống khám lại tao xuống ờ, hà nội xuống viện khám lại nó bao nhiêu tuổi nhỉ 6 tuổi ừ. được mấy hôm nay nửa đêm không không ấy mà qua ngưỡng ngưỡng cửa mà hơn 10 tuổi ấy là điều trị khó lắm nó dở rời là thời tiết bị hay như là hay như là cũng thỉnh thoảng cũng hay bị đó bởi vì cả ngày thì có khi nó bị cả ngày cơ ừ. kiểu nó người nó gùng lên nó cũng bị thế này ừ. Ừ, lúc này của nó cả cả nhà nhá ừ. đông nhé anh em nhá cả nhà cháu đang bên rồi rồi Đấy, cái kẹo này, nó ngập kẹo chưa? Nó xin ừ. Như cái thằng Ngọc Có một trăm lương nhà này cho ra ngoài anh xoay xem nào này cho bé kẹo này này chú chưa nó ta nó ta nó không lấy <laughs> ngại kìa à? Em bé cứ mặc quần vào Này Mặc vào mặc vào Đi chưa Rồi Đấy kia sợ cho kẹo sợ <laughs> bị hơi bị đấy Không bệnh phát hiện ra Lúc mới bị Ừ lúc mới bị Bây giờ cũng nhiều hơn 2 tháng 2 tháng hơn hơn hay hơn hai năm chứ nhưng mà cho nó bị sốt gì không tự nhiên là sao không, không bị sốt tự nhiên là đầu tiên là nó kiểu như là cũng mệt mỏi đấy ừ. nhưng mà đây là bản thân chú nó không nhìn thẳng vào mắt chú này đấy, nó sẽ sự lọ cái ánh mắt nó sẽ nó, nó lẩn không nhìn thẳng đối diện ấy bị bệnh như thế đấy nó không nhìn là đấy nó nhìn nó nhìn chớp phát là nó, nó quay đi luôn kể cả cháu nó không nhìn nó nhìn chớp nó, nó bị thì đứa khác là sẽ nhìn thẳng mắt như cháu chú nhìn thẳng thì nó nhìn lúc là nó lẩn khác mắt là nó bị bệnh theo theo chú là thu xếp thời gian cho nó khám lại không để để lớn tuổi lớn quá khổ thân nó này thân lớn không không không chế được nhưng bây giờ thường thường nó lên cơn sốt như nào nó làm xuống à hay là tưởng là kiểu nó gùng lên xong rồi thì nó không nhớ gì xong rồi nó nằm xuống nằm xuống nó co giật đúng không ừ. bình thường như thế là người ta phải có dùng có cái thuốc ừ, thuốc co giật ấy chắc chắn ra nào ừ. bọn này chắc phải dùng dùng thuốc suốt đời đấy nhưng mà trước cháu đi ra viện nhi ngoài Hà Nội thì họ có kê thuốc không? Không, có có kê về nhưng mà Uống nó có đỡ không? Cũng không đỡ Cái thuốc này uống hàng ngày đều đều Nói chung là chứa bọn này đang giảm lắm ừ, nhưng mà phải chữa cho nó không lấy được đây gọi là cũng thưa đúng không cũng thường bố mẹ cũng nhận ra bố mẹ không không biết là cứ thấy người lạ vào nhưng mà vẫn đi trở lên bây giờ bỏ ra nó cứ chạy đúng không ừ, nó chạy, nó chạy luôn nó chạy nó không có click đúng không đấy. nó chạy thẳng đúng không cứ nó cứ giờ ra ngoài là đường cứ đi, theo ừ, đấy, đấy nó không tức là lúc mình không để ý thấy còn tìm không thấy mới đi tìm thì nó tít đầu đúng rồi nó nó tức là, là nó đi nó không có cái điểm dừng ấy vâng. có thể nó đi thẳng luôn đấy là cái bệnh nó thế cái này cái này kể ở dưới thành phố có điều kiện chữa cũng vất vả đấy cho nói là vùng cao ừ. nhưng mà nếu mà theo chú là có điều kiện thì nên chữa cho nó tội thân khổ thân nó ừ không để vài năm nữa nó, nó lớn cái bệnh này nó lớn nên nó, nó để khó, chữa khó chữa nó chuyển sang một giai đoạn khác ừ. chuyển giai đoạn khác khó để đâu theo <laughs> Đấy, chơi nhá chơi nhá ở đây nó cho bao cho này Đấy. À đi chơi nào, bác bế chơi nào đấy nó theo chứ theo <laughs> nghịch lắm nghịch lắm đúng rồi bệnh nó nghịch mà nó tăng động mà ừ. tăng động lắm bệnh nó nghịch nó không chịu nằm chỗ đâu vâng đúng rồi nó ừ. không ngồi yên một chỗ nó đâu. không yên ngồi một chỗ bệnh nó tăng động mà tôi biết cái bệnh này tôi biết tức là đi học ấy lúc nó chữa về xong rồi đi học thì cũng không ngồi yên cô giáo cũng không không học được đâu không được bây giờ cháu đi học không học nó học ừ. bây giờ bọn này học chỉ học cái trường đặc biệt trường đặc biệt trên ừ. này không không dạy lúc kiểu như là lâu lâu thì nó còn đánh của trẻ thế ừ. nhỏ thì nó nó tức lên nó cũng đánh cũng đẩy Đúng rồi cái bệnh này là không đi học được chắc chắn là không đi học được ừ. học chữ không thể học được rồi mà bây giờ học chỉ học cái trường nó đặc biệt ấy nó dạy đặc biệt ấy nhưng mà phải uống thuốc cho nó lên không bị lên cơn co giật Vâng. sẽ có giật hơi nguy hiểm. Được, rồi rồi. <laughs> Kéo bố bế nhá. Vâng, đi sang bên này rồi. Bế vâng. sang đây. Ờ, này là anh này là là anh đi mẫu giáo đúng không? Anh đi học. Bố mẹ đó là là là, là trước là là bỏ đi hay như nào nhỉ? Bố là mất còn mẹ là bỏ đi lấy chồng. à, bố bố mất đúng không? Mẹ bỏ đi lấy chồng. Vâng nên là bây giờ cháu cứ này mai kia lớn thì nó thích ở đây ở thích ở đây là về kia là về đúng không? Vâng. Trước mắt mình cứ nuôi hai anh hai anh em nó đúng không? Vâng. Thế là cũng ở đây luôn. Bà cũng cũng nhiều tuổi đúng không? Bà cũng chẳng trả được lâu. Ừ. Để cho mai kia nó lớn thì nó <laughs> thích ở đâu nó ở không? Vâng. Nhà nó có bên đây nó có dụng nương gì không? Bên đấy có bây giờ là bà vẫn đang làm hay là ừ, bà vẫn đang làm vẫn làm được đúng không à? vâng ít vâng. ờ. lương cũng cũng nhiều nhưng mà sao trước lại bà không không ấy được cháu không lúc đấy là là à, bà lại không để ý em quá thì cái tay nó bị bỏng ừ. thì à, đấy trước bạn bé cũng chưa sẻ ừ, trẻ con không, không tránh được ừ. không tránh được không trông anh em không trông được con bé không trông được kịp hết được ừ. à đấy một số nhìn lên thoải mái tỉnh cháu này đúng rồi đúng rồi Ôi dồi ôi, đây mà đi xe ga chết à? Vâng, vẫn đi được. Ôi ôi. <laughs> Từ Bắc Giang về. Ôi ôi. Đi làm ấy. Thế biển Hà Nội ấy. <laughs> đi được không? Còn đi được không? Được rồi. Ừ, đeo, đeo đồ đeo cho đúng đeo được. Có ít quà nhé. Mình, uh, cho xanh. Đó, cho xanh À. à, đây cái lọ thuốc này cái lọ lọ, thuốc này là anh anh phải để dặn dặn dặn nó dặn nó đây là vâng. cái liều uống liều dùng chú ghi đây rồi à, vâng. sáng hai viên tối hai viên cứ uống liên tục uống liên tục chỗ này chỗ này uống phải hết 4 tháng hết nọ này đấy à, 4 tháng. Ừ, cái nọ ừ. uống vâng. này, này thì là uống này và nó không bị uh, dễ khó. thở hết hết khó thở khó khè nó bị hen mà vâng bị hen. Phải, nên bỏ nó phải uống đều vào thì nó không nó không bị lên cơn đấy, uống vâng. sáng hai viên tối hai viên thì cái lọ xịt kia như nào nó xịt kia là trước chú ấy cho mua nó xịt còn nhiều không ngày nào vâng. ngày nào cũng xịt thế vâng, như nào vâng cái vào đấy không, khi nào bị mới xịt thôi ừ bị nào bị xịt nhưng mà nó xịt mấy nhát biết cách xịt chưa hai vợ hai vợ biết biết cách xịt chưa hỏi biết cách xịt chưa như vào đây nước chua này đâu nước chua chua chua để đâu này từ từ từ nhưng mà đây nắng là không bị đâu nó phải là thời tiết thay đổi ấy. À. Nên nó sẽ bị xinh quá chị ạ cẩn thận xinh thì hồng à không Rồi biết cái xịt em xịt như nào xịt là ờ, xịt như này chứ vâng đúng không ừ, trước là không biết là xịt quanh dưới á ừ, trước là xịt thế rồi nhưng không ra xong là ừ. sau đó thì mới quay như này quay như thế mới xịt ấn à ừ. ừ người bên đánh mấy nhát nó xin mấy nhát hay đến bắn nhát ừ là ngậm ờ. ngậm ngậm gọi là bấm một hai ba sau đó mình luốt luôn luốt luôn không không há miệng là nó bay cái này chỉ vâng. phun xương thôi vâng, vâng cháu cũng hay vào đây thì mới cho xịt khi nào nó khó thở quá xịt còn cái này thì uống đều hàng ngày này vâng, vâng. ừ nên thì mình cho chúng mình chỉ thật thì ờ, ít nữa là nó lắm chị nhá sáng rồi ăn chị ta xuống ăn chị cái này cái lọ này nó chỉ được sáng tối sáng hai viên tối hai viên ừ. Ừ. 장소 언제 장도 언제냐? 피노 뭐 때문에 좀 어떻게 개노 뭐 대치 대치 뭐 뭐대 지라 봐냐? 음. cái lọ này chỉ à, xịt được khoảng 200 lần xịt thôi 200 lần 200 lần xịt 200 lần bấn này là hết ừ. Ừ. nó tương đương nếu mà nếu mà tỉnh thoảng xịt thì, thì lâu lắm nhưng nếu mà ngày nào cũng xịt thì nó khoảng một tháng hết loại này đấy nhưng ừ. khi nào nó khó thở quá thì cái này thì cấp cứu thôi ờ. khi nào khi nó khó thở quá thì xịt còn cái này cái này thì uống hàng ngày Ừ uống đi nếu mà nó hiệu quả thì hết thì chú đã gửi cho yeah, dạ, dạ. nhé ừ. cho cơm ừ. Nói, <laughs> uống cái này vào thì nó không bị ờ, khẹt khẹt cổ nó dễ ừ. thở nó nó, không, nó, thở. dễ thở ừ, dễ thở đây cái bệnh này nó sẽ uống nhiều không khỏi được bệnh này chắc không, không khỏi dứt ừ. được có cái thuốc vào thì nó hệ nó đỡ đấy ừ. cái này khi nào mình cấp cứu thì là mình sẽ bảo chuẩn là này có chút chế thật thì cho các lão bà mà mua chuột đấy nhá cái lọ thuốc kia Cho cho cho chuyên đi mà hẻ nhá đây trên đi giờ giống rồi nhá nó nó chỉ thoát chế nhá nó ít nó nó bao chị nhá ăn à. gió anh chị ta xuống anh chị, và chọn đồ anh chị nhá à. ít nó nó bao chị, rồi chọn xe nó mình tới lì à, chỉ mua mua nhá ừ. Ừ. em có đi học không không không đi học ừ, đi không biết tiếng à, chưa biết chưa đi học bao giờ chưa đi học trước là cũng đi học mẫu giáo nhưng mà kiểu như là cũng bị về tâm thơm thế xong ừ. là cứ ngồi lớp này cũng cứ chạy sang lớp kia xong là cô giáo cũng không lấy à là cũng có triệu chứng ừ, triệu chứng ngoài triệu chứng hen nữa có triệu chứng khác luôn, không? Vâng, triệu chứng khác mà bê bây kiểu như là người cũng đỡ đỡ mình hỏi nhiều thì còn tức rồi đấy. Ừ. ừ. Thế là thế là không học được rồi. Vâng. Ừ, không học được. Đấy bảo cất đi khi nào ấy mình ừ, rồi. Cái hai có để lẫn vào nhau. Chuyển vâng. cho trong khẩu nhá. Uống đều đều vào nhé. Sang sọ con chia chọn chọn đồ con chia nhé. Ừ. Uống lại bỏ chết đấy. Uống này uống là thì nó không nó nó, nó dễ thở luôn. Uống ừ. uống đều đều hàng ngày thì nó không lên ờ, cơn. Trò trò xin đâu mà nhiều tiết chỉ mua món gì là. Ừ. ừ. Nó không uống mà nó sẽ bị lên cơn đấy. Ừ. ừ đấy. Còn cái này ừ. là cấp cứu lắm mới dùng thôi, không phải ngày nào cũng dùng. Nhiều xin đâu sẽ chuẩn bị phi trăm món. Trò trò xin đâu à. Ừ. Chỉ ừ, cho nhiều thầu từ mua món mà một tí lịch chuẩn đấy. đấy rồi giận nó rồi chúng nó nó nó, nó chịu biết sử dụng nên là, là ok vâng. Ừ. cứ dùng đi nếu mà cái này chỗ này phải mất bốn bốn tháng hơn 4 tháng 4 hết đấy bốn tháng thì chắc mới sử dụng hết ừ, cái chỗ đấy tại vì cái lon của nó nhiều ấy vâng. đấy. nào hết thì nếu mà nó cái lon này trên, trên này chắc không khó nhỉ ở đây không có đâu vâng. phải trên kia gửi xuống vâng. trên này không, không, không mua không có nếu mà dùng thì ok ấy, thì là hết thì chú gửi cho vâng vâng cứ, cứ dùng đấy ừ, dùng đấy chắc chắn là uống này là sẽ đỡ vâng. đỡ bệnh này nó phải uống còn cái lọ này nữa cái lọ này uống nó chỉ là để, để cấp cứu thôi vâng. cho ờ, dỡ thở ngay lúc đấy thôi vâng. còn hàng ngày vẫn phải uống cái viên kia trước lúc đi viện về khỏi thì chúng em bảo mua đi ừ, thì không lọ vì mua vì vâng. thuốc gì mà mà, mà bảo màu hồng nữa thì à đôi nhỉ bánh bánh chua mến à, bánh đàn ăn ừ. bảo mua cô có cô bảo là mua cái vị uh, kiểu dị ứng ờ, màu đỏ ấy nhưng mà họ chả xá không có thì ờ, chú... nhưng mà làm sao là mình phải dị ứng uống đấy thì không cô cô là cũng bị ấy, xong là trước là cô toàn dùng cái lời đấy cái này là vào xong là cháu hỏi cái chú trưởng trà xá bác sĩ đấy mới bảo là uống cái này cái này là dị ứng thôi dị ứng à? dị ứng ờ, dị, dị ứng hắt hơi sổ mũi nổi mề đay thì uống à. ừ. còn cái cái cái cái cái vỉ kia thì là hồng hồng thì nó nó cũng là dạng thuốc an thần ấy vâng. an thần là một trận để cho ho giảm ho kích ứng dị ứng lấy cũng thế vâng. nhưng cái này là chỉ hát hơi sổ mũi dùng được à, vâng. ừ, đấy. cái này uống nó buồn ngủ đấy nhá ừ hình như là uống cái này hơi mệt rồi. mệt buồn ngủ đấy ông vâng. bảo uống rồi nào dạ. chứ một tối nó ngủ thôi à. ban ngày là nó lờ đờ nên nó không làm được gì đâu ừ. cái này, này bây giờ cũng không uống rồi là ừ. uống xì cái kia không khỏi không uống. Ừ. cái này không chữa khỏi hen được Vâng. Cái này là thuốc dị ứng, uống vào sẽ buồn ngủ, không làm gì đâu, nếu uống chỉ uống buổi tối thôi thì nó không buồn ngủ. Vâng, vâng. Còn thuốc hai là thuốc kia. Vâng. Ừ. Rồi ơi, để đi nghe thế chết. vâng. Thế là bố mẹ đi đâu, đi làm nước hết à? Sao đi làm? Ở nỉ mới chưa? lại. Lợn lợn. Đi, đi, nguyên nhà họ đi làm. Còn nước. Đâu còn nữa, thôi còn nước ngồi chơi tí rồi cái này ngồi rồi nó lên mười mấy nhỉ nó mười mấy rồi mười mười sáu hay là mười lăm tuổi ạ ừ. anh học lớp bảy à thằng em là học lớp bảy anh lớp bảy đấy không được học là thiệt thòi đúng không vâng. không biết chữ nữa không bố biết chữ là, mất sớm đấy mất sớm là okay. à, bố mẹ là mất à ừ, mất được 11 năm rồi thì bây giờ hiện giờ là ở với những ai trước là ở với người cô bác ở trên uh, mèo vạc qua vào chỗ tả lùng ấy thế hiện giờ ở đây là ở cùng ai ở cùng với anh vừa nhà này là cũng là ông anh à vâng công bác ấy à. thế là bố mẹ là mất hết rồi mất hết rồi ừ. khổ thật các bố mẹ cũng trẻ chứ dạ. bố mẹ chắc cũng trẻ chứ chắc cũng già rồi bốn mấy năm nay ừ tầm tầm đấy Thế là ở với anh à? Anh anh ruột hay anh à, hay là... Anh con bác. À con, con bác. Nó làm được không? nó làm được không vẫn vẫn làm nhưng mà làm kiểu như là nó người cũng bình thường ấy, làm là chất trận ờ chất trận nó không làm là được rồi sợ nhất là không lao động được ấy vẫn vẫn làm được chị sợ là không lao động được mai kia lớn là không không tự chăm sóc bản thân được ấy vâng. ừ. nó làm được thì rõ ràng là cái này nó làm nó sẽ bị chậm hơn ngồi bình người đúng bình thường. bị chậm kiểu nó đi làm nhưng mà cứ đứng đứng đứng máy đúng rồi nó là chậm hơn người bình thường nó bị như này là chậm vâng. người bình thường thì sợ nhất là nó không không, không làm được thì mai kia nó lớn nó không tự chăm sóc bản thân được thì vâng. thì lúc đấy là không có ai chăm sóc thì nó, nó khổ nhưng mà nó, nó làm được là được vẫn làm được ừ. tắm gội vẫn được <laughs> đây là đúng một cái giường hai